Vậy là nhớ. Vạ tao có cái này sao? Cậu mày hết tan chứ vậy. Là nhớ. Là tôi cần nó tan, cái này, tôi cần nó tan. Ông mày à, khỏi nhìn. Qua vạ tên, qua vạ. Dương nhân, bè. Yo na to cumple, này rồng đấy mà. Không phải nhiệt thì tao nhận ra hiểu rồng mà. Hắn à. nói ta cầm cái đó cũng hiểu rồng phản mà. Cao dạo. À, cái cái cũng hiểu cao dạo mà tăng. Quan ba cô gà cô gà dạ. có chỉ ta dạ, dạ. là cô tên ta chắc chắn á chẳng gì à như thế mà tôi phải làm tiêu rồi sao không hiểu mà tôi tiếng có bà liền rồi chắc rồi mà cái xe bà hay gì á tao có thành tao chào thì hắn sườn ha tao không có tại mà có sẽ xíu ờ, ờ, ờ, tình à hô nhân à quê cha ít tuần xíu Hãy subscribe thật chẳng chia khâu coi tài bữa tài ơ nhiều là chia gần nè की tình đó Minh minh mà, minh minh Mà dù là เพื่อแฟล เหมือนพ่อคอยนี่นาเพื่อไปโอโซโลเทเลเทเลฝึกภาษาแล้วนี่มาแล้วอีกไหนที่ดูไหนค่ะ ก็ือือกระเป๋าเนี่ยจากที่กระเป๋าค่ะปาติวปาติวาปาติวาทางกาปูปีกอซานน้ำตา em ơi bên chấm mà pha tô về hà tin là mình chấm em đuôi bà có đưa gì này nhưng tôi lấy hai ô pin lo xa giải than á mê tình xa lờ bước xa

tiếng làng à, chưa em các bà lâu các bảo bảo chú hiểu là bà lâu đó là là là cái chú phải ngon là cái chú là là những cái bà nó nhận cái cái cần đó cơ đó vẫn cứ vừa thằng nó chết lắm sao nó chết hay kemar. Kezia, kezia na. Itu. Ayuh hai lah. Okay, mandi sana. Em vừa nhắn thà Cô mà mà tao con kìa Tiêu chung cái gì này Tiêu nhắn Thật muộn sáng to về là đào già ngã ba chuyện dầm kêu ô về cửa có là kia thực nhân thực nhân mà tôi về mà có to cái mẹ à không có vịt tay em vịt cái này đời cao tôi phải sao phải sao phải sao thầy em luôn đó bây giờ Mẹ cái đà hoang hả? Ăn to mà. mà lúc này tiệm ấy chúng ta quê tôi ta bữa lơ ya chi ấy thanh nhìn gần là thế nó thế biệt thật thì ra ra ra nữa nhỉ tuổi ta thì Tuyệt, tuyệt và xem như con là như tệ mà. À, cái này tập cái này. Tôi vừa phi xe chẳng đọc phiêu nè. Tập cái này. Mà xem cái này ya se cho cho nhìn gần cho salo cô mà ôi ta lo mà tại tôi cô là cho hay vậy mất thả diễn hay cũng là từ chợ hàng cắm sợ là từ có hè nga bà ta thì như thế là con miếng hay nữa tự nhiên là mà xem mà như là có ô à, cho tôi cho tôi tư về cho bòi tu than và ơi chưa vợ anh chỉ mới hai con nữa gần hai chưa tờ dân dầu phép vàng ơi chiều là thế ơi cái này là cháu với y được được hôm bữa bữa What's your problem? slowly Chị lọ với hai cái này. Cái này. Cô cái không cái tí cái ấy cái Anh cái mà cái vườn na ở liam giờ đạo miền chân tháng ơi ờ,